tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Đồng Tháp xin được trân trọng kính mời ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh ủy, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Lê Thành Công, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, xin được mời ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và xin được trân trọng kính mời uh, kiến nhận ký kết về phía tỉnh An Giang anh anh Lê Hồng Quang, Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Giang sẽ cùng mà tiến lên vị trí ký kết ạ. À. À, và về phía Nova Group xin được trân trọng kính mời ông Bùi Thành ông Nguyễn Hiếu Liêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nova Consumer và ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nova Novaland. Chúng ta sẽ tiến về vị trí là kiến kiến nghi thức ký kết. Xin được mời các ông bà vừa được nhắc tên, vui lòng nhanh chóng tiến về sân khấu và chúng ta sẽ cùng kiến kiến trong nghi thức quan trọng này. hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như là cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư tạo ờ, mọi điều kiện về thủ tục hành chính để Nova Group và các doanh nghiệp triển khai dự án chất lượng đúng tiến độ. Và bây giờ xin mời đại biểu ba đại biểu đại diện cho ba đơn vị chúng ta cùng ờ, ờ, gia cao bản tiến kết và bắt tay để chúc mừng cho mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp và Nova Group. Và chúng ta hãy dành một quay lại vị trí. À, tuy nhiên xin mời đại diện của Nova Group các